huấn luyện viên Ả Rập Xê Út gặp đội tuyển Việt Nam cũng đơn giản thôi. Trả lời tờ Al Saad, huấn luyện viên Hamad Andosari, người có nhiều năm gắn bó với bóng đá Ả Rập Xê Út cho biết, đối thủ lớn nhất của Ả Rập Xê Út tại bảng B sẽ là Nhật Bản, Australia. Cả hai đội bóng này đều nhiều lần tham dự World Cup. Đây cũng là hai đội bóng có số lượng lớn các ngôi sao thi đấu chuyên nghiệp ở châu Âu. Trong khi đó, đội tuyển Trung Quốc đang phát triển mạnh những năm qua với chính sách nhập tịch. Rõ ràng tham vọng của họ đến với World Cup 2022 là không thể xem thường. Huấn luyện viên Hamad Andosari đã không hề có những đánh giá về đội tuyển Việt Nam, đối thủ đầu tiên của Ả Rập Xê Út tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong khi đó, trong cuộc họp gần nhất với đội tuyển, huấn luyện viên Hervé Renat đã cho các học trò của mình xem băng hình về đội tuyển Việt Nam. Tôi sẽ giới thiệu sơ lược về đội tuyển Việt Nam, đơn giản thôi, nhưng có hai điều quan trọng cần lưu ý khi đối đầu với họ, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ả Rập Xê Út nói. Chưa biết hai điều quan trọng mà huấn luyện viên Hervé Renat nói cho học trò của mình là gì, nhưng điều này cho thấy Ả Rập Xê Út chắc chắn không chủ quan trước đội tuyển Việt Nam.